Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời Vi đã trở lại rồi đây Đã lâu lắm rồi Vi mới quay video luôn Và Vi nhớ là ngày mai là thứ sáu ngày 13 Cho nên là Vi bấm quay liền Tại vì không ngại à, cảm xúc không có điều đặn á Cho nên là Vi không có ra video nào hết Và bây giờ thì trước mặt mọi người là ba, là ba lá bài <laughs> Lâu không quay nó bị lục nghề đó mọi người Đó cho nên là mọi người hãy à, cứ suy nghĩ đến một cái vấn đề mà mọi người cần có thể nghe được nói chung là một cái thông điệp ngẫu nhiên mà mọi người có thể nhận được vào ngày mai và thứ sáu ngày 13 thì các mọi người cứ tĩnh tâm ha bây giờ thì vi sẽ đốt lá cái này là lá thủ thơm vi sẽ hành tẩy cho mọi người nha và mọi người hãy chọn theo thứ tự từ bên trái qua một hai ba như thường lệ tất cả những cái mốc uh, thời gian cũng như là những cái bộ bài mà vi sử dụng trong video vi đều để dưới phần mô tả mọi người hãy để mở phần mô tả để xem cho nó nhanh nha và cái cái cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay nó sẽ không giới hạn vào bất kỳ một cái cái cái cái cái khía cạnh nào hết nó sẽ không về tình yêu cũng không về tài chính nói chung là tất cả những mình móc được mình sẽ lấy mình ngẫu nhiên cho mọi người nghe thôi đây là tụ bài của những bạn chọn tụ bài thứ một ha thì à, theo như mình biết á, là cũng sắp hết sau thủy ngân hạnh rồi và các bạn có công nhận là cuối năm 2022 và đầu năm 2023 thì mọi người ai cũng bận không sao mà năm nay không thấy tết thì mọi người mọi người có thấy cái không khí tết không với mình thì mình không thấy tết luôn <laughs> đây đây là bộ bài mà mình sẽ xem cho những bạn tụ một bài stampin chúng ta có 5 cấp bay quanh hậu su rất là nhiều cảm xúc trong những lá bài đã lâu lắm mà mình không có cầm uh, ờ, sau bài mọi người cảm giác nó rất là lắng động luôn và một lá nữa à, mình thấy những cái bạn ở trong cái tụ ờ, tụ ba này tụ xin lỗi tụ một những bạn này đang có vấn đề về mặt tâm sinh lý của mình và các bạn cố tỏ ra cho mình thật là bận hoặc là các bạn chọn cho mình một cái mục đích khác để quên đi những cái điều bất ổn những cái điều buồn tuổi những cái điều khó hiểu trong lòng à các bạn có nghe cái câu mày đỏ tình đen bạc không <laughs> câu này thì ngược lại có nghĩa là bạn muốn mình đang đang đã, bây giờ là mình đang đang tình rồi cho nên mình muốn đỏ bạc thì cái trường hợp đây là như vậy nè các bạn có thấy một người say sỉnh ngồi trong cái quán không có vẻ là bạn rất là buồn để mình ngày nào bạn cũng mượn cồn nè cũng mượn um, những cái nói chung là bạn mượn những cái chất kích thích để mà quên đi những cái điều mà không vui những cái điều đang chắc trở đang đang đang đang phiệt muộn trong lòng của mình và các bạn bạn phải có cái đó thì bạn mới ngủ được với mọi người và mình biết thì cuối năm thì ai cũng chè chế cũng bị bọt hết nhưng mà có vẻ như bạn có rất là nhiều tâm sự và các bạn cố gắng làm cho mình thiệt là bận để mình không có nghĩ đến những cái chuyện không vui trong lòng à, nhưng mà ở đây á, thì thú thật đi những bạn tụ một ơi các bạn đang đang đang đang có đang đang đang tương tư đúng không à, <laughs> các bạn chỉ thật sự là đang lừa bản thân của mình để mà mình làm mình có một cái nói chung là hình như là mình thấy cái cái tụ này là một á trường hợp đầu tiên á là các bạn mới chia tay các bạn mới kiểu như là mới trải qua một cái chuyện tình yêu không tốt đẹp gì đó mới chia tay người yêu cho nên là các bạn chọn là ờ, mình lao đầu vô công việc không có mợ chợ vẫn đông nói chung là mọi thứ nó vẫn ổn và bạn vẫn có thể kiểm soát được cái cảm xúc của mình tuy nhiên thì mình thấy là cái đó chỉ là cái mặt nạ mà các bạn cố tạo ra thôi đồng ý là khi xuất hiện trước mặt cái người đó đó hoặc là xuất mặt trước mặt mọi người đó, có nghĩa là mọi người vẫn vẫn là một cái người kiểm soát rất là tốt cái cảm xúc của mình không để cho cái chuyện tình yêu nó làm lấn át đến cái những cái công việc xung quanh và thậm chí là các bạn còn tươi còn sang còn trang trọng hơn bình thường có nghĩa bình thường là bạn đẹp một về mấy cái ngày gần đây là bạn đẹp đẹp lố lăng đẹp ô về hơn bình thường một chút <laughs> và các bạn hình như là cái, mình thấy là các bạn cố tình tạo ra cái vỏ bọc đó để cho mọi người xung quanh thấy là không có tình cảm thì bạn vẫn tốt vẫn ổn và thật ra là không phải vì mọi người đâu mà vì mọi người thôi <laughs> các bạn đang có một cái lưỡi kiếm ở trong lòng á mọi người mình thấy là giống như cái khóa móng chân vậy đó cần phải đi lấy khóa ra <laughs> mình ví dụ nó hơi ghê ghê ha bây giờ mình sẽ coi tiếp à, một bộ bài để xem là cái năng lượng của những bạn tụ một những cái thông điệp mà những bạn tụ một cần nghe về cái hoàn cảnh hiện tại vào ngày thứ sáu ngày 13 Thực ra thì cái ngày thứ sáu ngày 13 này là một cái ngày mà tương đối là xui xẻo theo cái quan niệm của người phương Tây nhưng mà mình thấy đây là một cái ngày khá đặc biệt mà huống chi nãy mình cũng nói là đang trong sao thủy ngân thành á thì không gà mình biết là tâm sinh lý của mọi người rất là bất ổn và thậm chí mình cũng vậy cho nên mình nghĩ là mình chỉ mượn cớ thứ sáu ngày 13 để ra video cho mọi người thôi <laughs> video của mình là video bất ổn cho nên là thích khi nào mình ra thì đó <laughs> có hứng thì quay thôi <laughs> chúng ta sẽ có the word ủa à ủa à chính kiến là lớp ơi cái gì vậy ủa sao mà lạ vậy ta heretic và mùi gậy uhm. lời khuyên cũng như thông điệp cho các bạn vào cuối năm đó chính là cái gì đã, hết thì cho nó hết đi và mình nên để nó trọn vẹn à, chúng ta có cái lá đầu quên nè mọi người à đừng quên tương tự cho cái việc mà trọn vẹn tận hưởng thành quả à, nếu mà mọi người nghĩ vào cái chuyện cảm xúc với cái chuyện tình yêu kia thì mọi người nghĩ những gì mà mình đã có thể làm những cái gì mình có thể cho đi thì mình đã cố gắng làm tốt hết mức có thể rồi và kiểu như là bạn đã cố gắng làm một người yêu tốt đã cố gắng yêu một cách rất chân thành đã cố gắng vì người kia rồi cho nên không có gì phải hối tiếc cả người tiếc phải là người kia chứ không phải là bạn <laughs> tuy nhiên tuy nhiên à, thì mình thấy tình cảm nó không phải giống như là cái việc mà các bạn ịt một cái các bạn nói là à không không thích nữa bạn tắt một cái máy thì thôi tình cảm là tình cảm và nó sẽ có rất là nhiều những cái suy nghĩ mà khiến cho các bạn không thể kiểm soát và cảm kiềm chế được mình biết khi mà bạn thích một ai đó thì bạn kêu là à mình không nên ở với người này nữa cái đó chỉ là nói suông bên ngoài thôi và dù các bạn thỏ nói chung là thể hiện tốt đến đâu đi nữa thì khi mà các bạn về nhà một mình các bạn nằm xuống các bạn các bạn ở một mình các bạn nhìn cái tấm gương ờ, phản chiếu thì các bạn vẫn thấy được cái nỗi buồn của mình vẫn thấy một cái gì đó nó nó rất là tuyệt vọng ở đây và các bạn cầu mong là cái người kia quay lại <laughs> các bạn tổ 1 đang thực hiện hấp dẫn nha tại vì chúng ta có cái lá The Lover kế bên cái lá The Heuristic cái lá hai cái lá này á nó không phải là số 2 nhưng mà mình thấy là hai cái lá thăng song đòi hydrotic thì luôn có, có hai cái cột hai bên các bạn thấy là ảnh hai đối hydrotic không và là một người thực hiện hấp dẫn giống như là lá hai phần gì đó mọi người nhưng mà là tính nữ nhiều hơn các bạn đang sử dụng tính nữ mình không biết những bạn đang nghe trả bài này là nam hay là nữ tuy nhiên mình thấy là các bạn đang sử dụng lực hấp dẫn và sử dụng cái năng lượng nữ của mình và trong cái lực hấp dẫn này để lôi kéo cái đối phương kia về bên mình có nghĩa là em thể hiện như vậy thôi chứ chứ chứ chứ em vẫn vẫn nhớ anh lắm em chảnh như vậy thôi nhưng mà anh vẫn nhớ em lắm kiểu vậy mình thấy là vẫn có một cái gì nó thôi thúc và nó vẫn bị ứ động ở trong lòng giống như nãy mình đã nói mới lấy lấy khóe vậy đó các bạn phải cái người nào gây cái nguyên nhân thì phải kêu cái người đó đến để giải quyết và <laughs> lấp liếm cái nỗi buồn đấy các bạn <laughs> và còn nếu mà không được á thì các bạn sẽ rất là bận lòng từ đây tới cuối năm á thì các bạn cũng sẽ rất là bận à, nhưng mà bận ở đây á chỉ vì một một cái lý do duy nhất thôi là vì tình cảm tại vì nếu mà các bạn không gặp được người đó hoặc là các bạn không giải quyết được cái vấn đề về tình cảm này à, mình không có nói là hai người sẽ quay lại bên nhau hay là có một cái kết thúc mở ở cuối con đường nha nhưng mà mình nói á, nếu mà các bạn không kiểu như là các bạn không thoát khỏi cái được cái bóng ma này có nghĩa là các bạn không không không tự à, thoát được những cái suy nghĩ ở trong đầu á thì các bạn sẽ còn bận lắm bận kiếm tiền à, nhưng mà không sao ông trời không có đối xử tồi tệ cho các bạn có nghĩa là tỏ tình thì đen bạc còn đây bạn này là đen bạc đen đen đen đen đen tịnh như là đỏ bạc ờ à, đó nói họ lẹo lưỡi <laughs> đó đó là thông điệp của những bạn tụ một à, vì là đầu năm phải chúc mừng năm mới cho mọi người cho mình sẽ rút già để à, để xem là những cái thông điệp nào mà các bạn có thể nhận được trong tương lai gần nha trong 3 tháng tới trong 3 tháng còn năm thì các bạn thì không biết là sau 3 tháng mình có lên video tiếp hay không thì các bạn cứ lấy thông điệp nha những cái topic mà các bạn có thể nhận này cái này là khuyến mãi thêm thôi nha chứ không có liên quan gì thứ sáu ngày 13 hết cảm ơn những bạn đã nghe video của mình <laughs> mình có Garnet Successful oh, mình có ngôi sao ừ. Một cái hy vọng ha Thì mình thấy không sao Không có tiền mới chết nha mọi người Chứ còn uh, gọi là không không không không có người yêu không sao nhưng mà không có tiền thì mới chết nếu mà bạn đẹp bạn uh, tự tin thì vẫn vẫn nói chung là bạn vẫn có một nguồn năng lượng rất tốt à, chúng ta có handshake chúng ta có cái bắt tay ừ. thôi có một cuộc gặp gỡ quan trọng có thể trong năm nay là bạn sẽ nắm tay ai đấy nắm tay về nhà chăng <laughs> hay nắm tay cái gì ta gọi là nắm tay anh thật chặt, với tay anh thật lâu và cuối cùng chúng ta có toss à, ờ, cái đá này có nghĩa là về một cái à, hoạch định à, mình mặc dù trả bài này nó không lên quá nhiều về những cái à, kế hoạch về tài chính về công việc tuy nhiên mình thấy cái lá này cũng thể hiện một điều là trong 3 tháng đầu năm các bạn sẽ phải thực hiện một cái mục tiêu gì đó và các bạn rất là nồng nhiệt cũng nghĩa là thậm chí là cảm thấy rất là nồng cháy với cái mục tiêu này cho dù là có vướng bận gì tình cảm hay không tại vì ở đây mình có cái lá ờ, mười gậy thì mình thấy có lẽ như là bạn đang cổng trên vai rất nhiều những cái uh, cố gắng những cái tôi luyện cho một cái mục tiêu cụ thể nào đó và cái mục tiêu này nó đang là một cái ngọn lửa đang đang là một cái ngọn đuốc rất lớn <laughs> để được thôi thúc các bạn ha vì mình chúc các bạn đầu năm có thật nhiều sức khỏe à, gia đình à, hạnh phúc à, bình an đó cái này là lời à, câu chúc của cô Bi đến với uh, những bạn tụ tụ một nha còn như mình sẽ đánh những bạn chọn tụ số 2 những bạn chọn tụ bài số 2 là những bạn chọn lá bài Burning Bow Return cái lá này có cảm giác ờ, rất ẩm áp ha rồi bây giờ mình sẽ rút 5 lá để thông điệp mà các bạn tụ hai cận nghe vào ngày thứ sáu ngày 13 ba. thông điệp ngẫu nhiên thôi không cụ thể về một cái cảnh nào hết là hai respect cái was là bu kín. à, vua su mình có rất là nhiều năng lượng nam trong trả bài này năm kiếm ô năm gậy xin lỗi năm gậy và hậu hậu cấp um, mình thấy những ngày cuối năm của các bạn à, thậm chí là ngày mai thì các bạn rất là bận nha à, ngày mai á, mình thấy là các bạn phải rất là bận để có một cuộc xung đột gì đó mà cần rất nhiều năng lượng ngày mai năng lượng và cả tiềm thức lẫn về năng lượng ờ, năng lượng hoạt động thể chất đó mọi người nói chung là vừa đấu trí vừa đấu vừa đấu trí vừa đấu cơ thể à, có một số bạn thì có thể là sẽ à, sẽ phải động tay động chân nữa kìa à, mình không biết là cái à, ngày thứ sáu ngày 13 thì mình đã dữ dội nhá không biết mình không biết là các bạn nghe cái tụ bài này vào buổi nào nhưng mà nếu mà các bạn à, xem được nó vào ban đêm thì về mình có gắng mình quay video xong rồi mình sẽ up luôn chứ mình không có chỉnh tại vì ở đây mình cũng hơi bận và mình không có ờ, edit clip nhiều như lúc trước à, lúc trước thì mình còn edit xong rồi mình mới up lên nhưng mà bây giờ là mình quay lên là mới up lên thôi đó cho nên là mọi thứ nó rất là mộc mạc ha à, <laughs> còn cái lá tuy nhiên là mình thấy là à, những cái bạn tuổi hai là mình thấy ngày mai các bạn sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề phải suy nghĩ và à, bạn á, là có một ngày mai các bạn sẽ nắm một cái năng lượng nam ở trong người các bạn sẽ là một ông vua kiếm đồng thời cũng là một ông vua su có cái sự sắc bén và đồng thời cũng có một cái sự thực tế và lý trí của một ông vua su ngày mai các bạn làm gì các bạn cũng phải nói chung là dùng hết uh, những cái giác quan những cái cái pro nhất ở trong người của bạn ra các bạn đi đến trận á thì mình thấy cái lá năm gậy ở đây nó cho mình có cảm giác là ngày mai các bạn sẽ trong một cuộc xung đột à, nhưng mà tuy nhiên cái cuộc xung đột này thì bạn có phần uh, kiếm thế thực phong hơn nha à, mình thấy là à, mình chỉ có một lời khuyên như thế này những cái lá bài này khuyên cho mình một cái lời khuyên là cho dù như thế nào đi nữa thì các bạn hãy dùng cái thái độ dĩ hòa dĩ ý tại vì mình không biết là hai người có đánh nhau hoặc là cãi lộn xung đột gì hay nhưng nói chung là trong cái bất kỳ một cái phương diện nào nhưng ngày mai khi trong cái cuộc xung đột đó bạn sẽ là người gọi là có cái thế thượng phong hơn bạn sẽ là người chiến thắng trong cái cuộc đấu tranh đó cho nên là các bạn không cần phải nóng không cần phải uh, kiểu như là không cần phải hao tâm tổn sức quá nhiều các bạn hãy giữ cái thái độ dĩ hòa dĩ quý thì um, mọi chuyện nó sẽ tốt hơn um. mình thấy ở đây cái lá hà rất tịch cho mình có cảm giác là các bạn đã nắm chắc phần thắng rồi các bạn biết là à ta gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng rồi bây giờ mình sẽ hỏi thêm từ bộ bài này để xem là các bạn cần có cái gì uh, thông điệp gì vào ngày mai đấy không Đó, thông điệp vào ngẫu nhiên nha mọi người mình không ờ, quy định được một cái khía cạnh nào hết mình có để date đời sinh hai xu phai à, 8 gậy và 10 gậy rồi lại 10 gậy ra nữa hả à, mình thấy ngày mai á, thì các bạn sẽ à, đầu ngày á, nha các bạn sẽ có phần hơi ủ rũ tuy nhiên á, khi mà mọi thứ có ánh nắng nè ở đây chúng ta có đời xanh nè khi mà nắng lên rồi các bạn bước ra khỏi ngoài đường rồi các bạn thấy là mọi thứ nó cũng không quá tệ như mình nghĩ mà thấy có một số bạn ở đây á, là Ờ, có cái trận gút mắt ở trên những mà bạn nói là hôm nay mình phải phải dùng rất là nhiều những cái um, uh, cảm xúc để các bạn có thể đấu tranh về một cái vấn đề gì đó cho nên cái cảm xúc của các bạn á vì sao đó vẫn rất là nặng nề và các bạn chỉ muốn là à, sách vali lên đâu đó đi quách rồi cho khỏe và thậm chí là bây giờ mình thấy cái năng lượng của những bạn tuổi hai là thậm chí là muốn thôi nghỉ đi làm cái gì nữa cuối năm mà mệt lắm rồi chỉ muốn về nhà với ba với má thôi chứ không không không không có muốn đấu tranh hay muốn làm việc gì nữa cả các bạn chỉ muốn đi ngay lập tức các bạn muốn bỏ mọi thứ ngay lập tức để đi tìm cho mình nhưng mà các bạn không làm được tại vì mình thấy là các bạn có rất nhiều deadline và thậm chí là không phải là vào ngày mai và thậm chí là vào tuần sau các bạn sẽ có rất là nhiều công việc còn các bạn phải thực hiện và các bạn sẽ trong cái trạng thái gọi là hơi mất cân bằng ở trong cái trường hợp của những các bạn tụ hang á thì mình thấy cái lá chu cấp này chu chu à xin lỗi hai xu này á không phải là một cái lá về tình cảm mà nó là một cái lá về sự mất cân bằng có nghĩa là các bạn sẽ hơi quá tải vào cuối năm cho nên á là cuối năm hãy cẩn thận với sức khỏe của mình ha mình thấy là bạn có rất là nhiều việc để lo mình biết là cuối năm thì ai cũng bận hết chứ không riêng gì bạn cho nên là làm gì làm cũng phải để sức khỏe của mình à, nhưng mà mình thấy có một cái khao khát tự do mãnh liệt là các bạn cần đi đâu đó còn đi sẽ giải ngố với mọi người đi đó xa để cho mình bình tâm lại à, nhưng mà dù sao đi nữa thì ngày mai á, thì mình thấy khi mọi mọi thứ là nắng lên rồi thì các bạn vẫn sẽ sung sức lên lại nhưng mà cái gì giống như mình nói á bạn luôn sử dụng cái năng lượng ở mức over có nghĩa giống như là ngày nào các bạn sử dụng cũng khoảng 60 70 phần trăm thì thì không sao cái nghề cái cái đó như là các bạn tạo cho mình một cái thói quen như thế là bình thường rồi nhưng mà nếu mà các bạn cứ sử dụng ngày nào cũng 100 100 100 hết thì không có máy nào mà chịu nổi cái công cái hiệu suất như vậy cả kể các bạn cũng vậy cho nên là à, lúc thì à, xuống gọi là giống như các bạn xài một cái điện thoại là các bạn xài nó hết pin luôn và sau đó các bạn sạc đầy pin thì các bạn xài nhưng mà nó vẫn nó, nó sẽ không cân bằng á mọi người có nghĩa là các bạn có thể xài nhưng mà khoảng đâu đó khoảng 30 hoặc là 20 phần trăm các bạn có thể sạc là được rồi thì cái trường hợp của những các bạn tuổi hai cũng giống như vậy có thể ngày mai các bạn sẽ cảm thấy lúc thì mình rất là vui vẻ hừng hực khí thế nhưng có lúc thì các bạn à, tụt mút luôn các bạn cứ thấy mình giống như là mình bị tụt canxi thì mình nằm cái tự nhiên cái mình tét sắp lờ ra thì có thể đây cũng là một cái dấu hiệu ờ, cảnh báo về sức khỏe của các bạn mà các bạn nhớ lưu ý cái điều này ha thì um, đó là cái chia sẻ của mình về uh, những các bạn tụ hai và mình cũng sẽ rút bà trà đã xem thông điệp cho các bạn trong 3 tháng đầu năm à, thông điệp may mắn trong 3 tháng đầu năm mà các bạn nhận được là gì thì à, mình không biết là mình sẽ lên video tiếp theo nữa không <laughs> nhưng mà các bạn cứ nghe cho vui ha mình cứ đến đón nhận thêm là một món quà lì xì mà cô vi dành cho những bạn mà đã gửi tới đây ừ mình có T-Brush à, bạn sẽ có một cái mối quan hệ đồng giới mà chất lượng à, có thể bạn sẽ gặp được một người chị anh chị kỹ nào đó trong đầu năm và khiến cho các bạn thấy rất là hợp cả khi mà mình có thể là cùng nhau đi tiệc nè cùng nhau trang điểm cùng nhau uống cà phê cùng nhau nói về những cái um, chuyện đủ thứ trên đời nhưng mà khiến cho mình cảm thấy là nhẹ nhàng thư giãn rất là nhiều có thể là người yêu không có nhưng mà bạn bè thì phải có đúng không người này sẽ rất là hiểu các bạn nha chúng ta có date uh, pay attention your work Các bạn từ cuối năm nay đó các bạn bất vọng cũng không lạ gì nãy như mình thấy là các bạn có lá mùa dậy nè có thể từ đây tới cuối năm ấy các bạn sẽ có rất là nhiều những cái kế hoạch hoạch định thậm chí là giấy tờ để các bạn xử lý nhưng mà mình vẫn luôn khuyên các bạn là trong 3 tháng hoặc là trong cuối năm nay thì các bạn vẫn luôn giữ sức khỏe tại vì những các bạn tuổi hai rất là mất cân bằng cho cái việc kiểm tra cuộc sống của mình lúc thì wow đó gọi là over luôn cái lúc thì tụt năng lượng và chúng ta có lá fire um, cái lá này là một cái lá về tình cảm um, các bạn có thể đón nhận nếu ờ, bạn nào mà chưa có người yêu á các bạn nào mà chưa có người yêu thì đúng nha có nghĩa là bạn chưa có người yêu thì các bạn sẽ có một ừ, cái tia mãnh liệt cho nó lướt qua trong cuộc đời các bạn từ đây à trong 3 tháng thôi mình sẽ nói trong 3 tháng thôi cho nó cho nó cụ thể thì nhưng mà nói xào mới nó sẽ bị nhiều quá mọi người thì các bạn có thể crush một ai đó hoặc là bị tiếng sét ái tình bởi một ai đó hoặc là ai đó khiến cho bạn rung động rất mạnh không biết là hai người có đến với nhau hay không nhưng mà nếu mà bạn đang độc thân mình chỉ áp dụng cho trường hợp này đang độc thân thôi nha đang độc thân thì các bạn sẽ um, gặp một cái người khiến cho cuộc sống các bạn cháy cháy rất cháy còn nếu mà bạn nào mà đã có người yêu rồi thì sẽ có một cái đối tượng nào đó sẽ có một đối tượng nào đó đến chân chân trong cuộc tình của các bạn và khiến cho cuộc tình của các bạn cháy hơn cháy theo hướng nào thì mình không biết à <laughs> mình à, mình nói có thể như là các bạn vẫn quen người yêu của các bạn nhưng mà các bạn không um, kiểu như là các bạn không có ý là sao ta ý là các bạn không có à, nghe thích người ta đơn đơn đơn thân thuần thôi không không không có nghĩ đến chuyện lâu dài á nhưng mà cái người đó sẽ khiến cho mối quan hệ của các bạn uh, có nhiều drama hơn đấy thì đó là thông điệp của những bạn tuổi hai nha mình sẽ đến những bạn tuổi ba những bạn tuổi ba là những bạn nhận lá vẽ tranh nè chúng ta có rối ạc thì um, à, mình sẽ rút thông điệp ngẫu nhiên không chuyên về một cái khía cạnh đâu hết cho nên là các bạn tụ ba nghe thấy thông điệp nào phù hợp với mình thì cứ ờ, nghe thôi còn không thì thôi cái này là ngẫu nhiên thôi nhưng mình không có áp chế về một cái món nào nó hết và cái năng lượng mình rút là vào cụ thể vào ngày mai thứ sáu ngày 13 ba chúng ta có vua su bốn kiến the star Emperor ông vua ấy và mồi sâu à, sao mình thấy cái năng lượng của những cái bạn này là những bạn sắp kết hôn hoặc là chuẩn bị kết hôn hoặc là đang đang trong một cái mối quan hệ ờ, gọi là thao tác vợ chồng son hoặc là các bạn sắp lên chức ba hoặc là mẹ gì đó à, mặc dù mình không có thấy cái lá The Empress nhưng mà mình thấy là cái năng lượng nam ở trong cái tụ bài này rất là mạnh cái năng lượng về sự trách nhiệm về sự uh, suy nghĩ thấu tình đạt lý à, um, cái tụ bài này á uh, cho mình cảm thấy là à, có một chút mệt mỏi vào ngày mai các bạn sẽ phải suy nghĩ nhiều thứ nhưng mà suy nghĩ theo hướng tích cực nha có nghĩa là giống như là các bạn đang muốn lo chu toàn cho một cái vấn đề gì đó nhưng mà cái vấn đề mình nói ở đây là liên quan đến việc kết hôn đính ước mà thực hiện một cái trách nhiệm gì đó à, ở đây chúng ta có bu su nè chúng ta có emr và cả mười xu à, thì mình thấy ở đây giống như là các bạn lên chức á à, mình không biết là các bạn có kết hôn hay không nhưng mà mình thấy cái năng lượng này cho mình cảm giác như là ngày mai sẽ là một ngày rất bận và các bạn phải đầu tư rất là nhiều tâm huyết về một cái cái buổi tiệc một cái cái cái ngày lễ gì đó mà mà bạn là cái người đóng vai trò gọi là làm chủ trong nhà nếu mà các bạn có gia đình rồi mà bạn là nữ khi nghe trả bài này thì mình thấy các bạn cũng là một cái người là là quyết định cái kinh tế cho cái gia đình đó à, mình không biết là các bạn kết hôn hay chưa nhưng mà những cái lá bài này mình thấy thậm chí có một số bạn đây là sao đang hình như là có có thể là cầu hôn á ta mình mình có cảm giác rất mạnh về cái tủ bài này là các bạn được cầu hôn các bạn được cầu hôn hoặc là các bạn đang có cái hoạch định để lo cho đám cưới của mình lo cho cái cái ngày trọng đại của mình ừ mình, mình cảm thấy một cái gì nó rất rõ ở trong cái tủ bài này luôn và mình thấy là cái đêm buổi tối này nè cái đêm trước khi mà thứ sáu hay ba thì các bạn suy nghĩ các bạn chồng đọc rất nhiều các bạn không biết là mình nên mặc cái áo cưới màu gì nó nên có gắn hộp sọn hay không và đám cưới mình có nên gắn hoa hay là gắn đá gắn cây gì đó nói chung là mình cảm giác như là cái tụ này các bạn là một người rất trách nhiệm và các bạn đang mang một cái năng lượng về sự trách nhiệm về cái sự vun vén về cái sự cố gắng cho một cái một cái ngày lễ trọng đại gì đó của mình và các bạn rất hy vọng về điều đó tại vì cái năng lượng của cái lá bài này là một cái sự hân hoan nhưng mà các bạn đi kèm sự hân hoan đó là uh, các bạn muốn mọi thứ nó nó tốt nhất có thể cho nên là các bạn hơi uh, kiểu như là sao các bạn hơi hơi lo về điều đó có một chút stress ở đây nhưng mà nó không đáng kể nha mọi người à, mình thấy ngày mai nếu mà các bạn không không có trong cái trạng thái như vậy thì chắc chắn là các bạn cũng đang chuẩn bị cho một cái một cái ngày vậy nó rất quan trọng thậm, thậm chí là mình thấy có tiệc tùng nhưng mà nó có liên quan đến ga già trẻ gái trai mọi người kiểu như là đi về một nhà ờ ừ, mình thấy như vậy rồi bây giờ mình sẽ thêm mấy lá nữa nha tụ này thì mình sẽ đặc biệt mình sẽ không có bài trà một lát mình sẽ rút Elite Oracle là cái bộ bài à, lớp ờ, cái bộ này là bộ gì tự nhiên quên tém tiêu rồi uh, không điệp tình yêu của các thiên thần tự nhiên mình quên tên nó ta à, mình thôi mình rút nốt mấy lá ta rút còn lại nào chúng ta có ba kiếm wow cái gì ta tay quen à <laughs> hmm. một suy nghĩ rất là dễ thương Wheel Fortune à thôi thôi thôi thôi thôi mình mình thấy nếu mà các bạn cái các bạn nào mà cái, cái tụ bài này nè các bạn không chuẩn bị đám cưới thì các bạn mình thấy cũng sắp lắm rồi sắp lắm rồi đó <laughs> chắc chắn là tụ ba chắc chắn là có đối tượng hẳn là phải 80 phần trăm luôn á thôi đừng có nói xạo mình bài nó không có nói xạo được <laughs> mình không biết là năng lượng chung thì nó như thế nào nhưng mà nếu mà tụ ba mà bạn nào mà đang có đối tượng hoặc là các bạn đang quen nhau á thì confirm cho mình biết nha các bạn cảm thấy các bạn rất biết ơn khi mà gặp được cái đối tượng các bạn đây là một cái người mà các bạn kiểu như là đúng đúng khuôn của các bạn luôn kiểu là các bạn mong như thế nào là các bạn được nhận như vậy rồi mặc dù là họ có những cái thói hư tật xấu tuy nhiên á là một cái mẫu người trong truyền thuyết từ lúc mà bạn mong cầu từ lúc mà bạn còn nhỏ cho đến lúc bạn lớn á cái khuôn mẫu nó vẫn vẫn là một cái cái gì nó nó sẽ không ví dụ như các bạn các bạn thích một người cao đúng không thì từ nhỏ đến lớn các bạn luôn à mình sau này mình sẽ cưới một cái người gì đó cao ừ thì cái cái cái tiêu chuẩn nó sẽ không thay đổi từ lúc các bạn đi từ nhỏ nó lớn luôn nè các bạn có lá cái lá 6 cấp không thì 6 cấp những lá những cái gì mà về tuổi thơ hồn nhiên nữa đó mọi người à, một số bạn ở đây mình không biết là các bạn cái đối tượng của các bạn đó, có phải là gọi là thanh mai trúc mã à, hồi đó ở chuồng tắm mưa cùng với nhau hay không tuy nhiên là mình thấy cái cái cảm giác của bạn với cái nửa kia của mình đó là một cái gì nó rất là chân thành và tại sao có cái lái 13 kg ở đây thì mình thấy là do các bạn quá yêu mến người này các bạn cảm thấy à nếu mà mình không giữ người này ở bên cạnh mình mình không dùng một cái gì đó uh, một cái một cái giống như là một cái um, hoạch định gì đó để mình giữ người đó lại thì người đó sẽ đi mất cho nên là bạn rất là sợ ha và các bạn nỗ lực để các bạn uh, <laughs> mình cũng nghĩ là có mơ các bạn không không nghĩ là mình sẽ được cưới cái người mà mình thích như vậy á cho nên là khi mà khi mà họ đến họ bên cạnh bạn thì các bạn rất là mong là mình sẽ có một cái đám cưới hoặc là mình có một cái à, một cái um, kỷ niệm gì đó nói chung là để ra mắt mọi người đánh dấu với mọi người là à đây là hàng của tao nha không có được dành nha <laughs> kiểu vậy à, <laughs> mình thấy là có một cái gì nó rất vui ở của con đường tại vì chúng ta có lá sáu xu rồi mình ở ờ, sáu gậy và cái lá sáu gậy này là cái lá mình tượng trưng cho một cái bữa tiệc hoặc là một cái chiến thắng một cái vinh quang gì đó và mọi người sẽ rất là enjoy cái mô mình đó mọi người sẽ rất là thoải mái và kiểu như tự hào về cái thành tựu đó của mình thì cho dù các bạn nãy giờ các bạn không có nghe cho dù nãy giờ các bạn không có nghe về tình cảm á, thì các bạn hãy cứ đón nhận mọi thứ nó tại vì mình cảm thấy nghe ngày mai á, sẽ có một cái gì đó rất vui vào cuối ngày <laughs> cái tụng này mình nói là mình sẽ coi cho à, thứ sáu ngày 13 thôi nhưng mà mình thấy là các bạn sẽ có một cái gì đó rất vui vào cuối ngày à, mình à, mình cảm giác như là một cái năng lượng gì đó rất là hân hoan rất là vui vẻ rất là uh, thỏa mãn ở trong lòng vào cuối ngày nhưng mà nếu mà trọng hơn giống như mình nói là các bạn làm chuẩn bị à, sắp kết hôn hoặc đang có một cái đính ước gì đó với một cái đối tượng cụ thể nào rồi á thì mình cũng xin chúc mừng các bạn nha mình sẽ rút cái bộ bài này để cho các bạn thông điệp về tương lai luôn ha lâu lắm thì mình có mấy cái oracle tại vì um, <laughs> mấy này mình cũng hơi lười à, đây có những bạn thứ ba chúng ta có reconciliation hãy giải phóng cảm xúc của mình một người nào đó đến từ quá khứ sẽ uh, tệ tệ tệ ờ, đánh thức cuộc đời của bạn à, hồi nãy chúng ta có lá sáu cấp thì cái lá này nó cũng giống như lá sáu cấp có thể giống như là đi từ nhỏ đến lớn với các bạn à, hoặc là người yêu cũ đã lâu rồi quay lại tái ngộ và cái người này rất là kiểu như được được cái cái cái cái uh, giống như mình đã nói là cái chuẩn nằm ở trong cái chuẩn các bạn cho nên là khi họ quay trở lại bạn rất là vui và họ bạn rất là nỗ lực cho cái sự kết nối sự đánh dấu nha cái người này chúng ta có it is safe for you to love à hãy mở phòng trái tim của các bạn để đón nhận và uh, cho đi hãy ờ đúng rồi cho đi và nặng lại những cái năng lượng tốt đẹp từ nửa kia à, dù sao đi nữa thì vẫn này là một cái năng lượng rất là tốt ha mình cảm thấy một cái năng lượng yêu đương nó đang lan tỏa trong cái trả bài này trời ơi có khi nào ai... tôi sẽ được mời đi đám cưới của nam không nhỉ chúng ta có casting you know is order <laughs> nè các bạn có thấy cái lá này không nè tôi muốn cho cả thế giới biết về cái cái cái cái cái mối quan hệ của chúng tôi như như là mình nói sao ta ý là các bạn rất là thích họ và các bạn chỉ muốn cho cả thế giới biết rằng à bạn và họ đang quen nhau không có một người nào có thể có quyền hoặc là có có thể chen vô cái cái cái cái cái, cái cái mối quan hệ của hai người à, giống như là bạn chốt họ rồi đó <laughs> rồi à, những như cái tụ à, những những, tụ bài trước thì mình sẽ rút ba trà để um, tặng lì xì cho những bạn à, đã nghe trả bài tới đây thì mình chỉ coi trong 3 tháng thôi nha có một lá rớt ra là chúng ta có red này sorrow overlord mọi người các bạn hay đám cưới không nè yeah, thôi, thôi thôi thôi thôi chắc trong 3 tháng đầu năm chắc cưới quá mình thấy vậy chắc nhanh lắm rồi đó chúng ta có gavel involvement with the law à, nè nè cái lá bài là giống như các bạn thấy trong cái phiên tòa thì hiểu ha đi đóng dấu kết hôn trời cái cái tụ này sao lại đám cưới vậy oh my god rồi chúng ta có <laughs> Carrie cái lá này có thể hiểu như là một cái ờ, honeymoon đó mọi người các bạn sẽ có một cái chuyến đi uh, trên theo ý nghĩa thực tế và chung với cái người mà bạn thích một cái chuyến đi vàng cái chuyến đi bạc với viên kim cương cùng với người cái bạn thích của chiếc đi vàng bạc với sự ngọt ngào tình yêu đôi lứa thôi nha tụ một này mình thấy là trong năm mới và ba tháng đầu năm đó, thì bây giờ là giao thoa giữa năm cũ và năm mới nhưng mà mình thấy một cái năng lượng ờ, nó rất là vui vẻ và đang chuẩn bị cho đám cưới và nếu bạn là tụ ba mà nghe tới đây thấy đúng á và các bạn ngày mai thật sự bận để đi mua nhẫn cưới hoặc đi mua đầm cưới vân vân may may các bạn thể để comment ở bên dưới ha mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ mình sẽ đóng máy và up video lên cho mọi người đây bye bye